cho anh em nha thì hôm nay tiếp tục ha mình dàn tất cả các loại mặt hàng về bầu cua tôm cá ha để anh em chơi Tết năm 2022 này Đó, thì bên cơ sở mình chuyên làm cho anh em về tất cả các loại bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài đá ha máy đến bài ha bài đổi công ty nói chung là, là tất tần tật từ anh đến từ nhà đến trường luôn anh em nhé đó. thì nhiều anh em đã xem video của bên cơ sở mình ha và cũng nói rất nhiều về những cái mặt hàng và sản phẩm ha nói chung là rất ok để anh em có thể chơi thì hôm nay thì chuẩn bị Tết năm 2022 sắp tới rồi anh em nhé đó thì mình tiếp tục ha mình làm về những sản phẩm bầu cua bầu cua 5 năm bầu cua đấu trường bầu cua hột nghe ha hột giấy hột chợ mốt sốt đều có thể làm cho anh em đó, và tem tiếp đều cung cấp cho anh em từ A đến Z luôn ha đó, và đặc biệt hôm nay video này sẽ gửi đến cho anh em toàn thể anh em về cách chơi bầu cua ha đó, nặng nhẹ không tan đó, nặng nhẹ không tan bao xe hộp ha bao thử 500 cho anh em luôn đó, thì bầu cua nặng nhẹ là như thế nào thì bên cơ sở mình làm cho anh em nói chung là sự uy tín của anh em nó bao xe hộp rồi có thể bao cho anh em sẽ thuộc ha đó. và kể cả sốt giấy rồi đều làm được hết em luôn nha đó đây là những hộp sốt và sốt này là làm những mặt hàng đấu C1 cho anh em ha đó, như hộp cua này nặng nhẹ nó cũng là theo ý muốn của anh em luôn ha thì anh em muốn làm về mặt nào tính theo tỷ lệ như thế nào thì anh em cứ liên hệ với mình sẽ làm cho anh em các anh em vừa lắp cái ha né được xanh tả đều được cho anh em luôn ha thì khách có đặt hai bộ một bộ đều quấn về nai cá gà một bộ quấn về gà bầu tôm đó thì trước tiên mình sẽ lắp cái bộ gà bầu tôm này cho anh em đó, để anh em xem cái độ hiệu quả của một cua này nha. thì à, đồng thời mình sẽ nói luôn anh em nào mà chơi đánh bầu cua mà đánh theo kiểu biển rừng đó có nghĩa là trên bờ dưới nước đó, trên bờ dưới nước là có nghĩa là cá tôm ha cá cá tôm bầu anh em nha nai cua nai cua nai cua gà à, là con cua con nai con gà đó, nó sẽ là mặt rừng ha con cá con tôm đó, con, con cua đó, nó sẽ là dưới nước Đấy, thì nhiều anh em vẫn có thể chơi về cái đó thì mình vẫn làm cho anh em muốn quấn về mặt rừng nhiều thì mình làm về mặt rừng nhiều quấn về dưới biển nhiều thì mình sẽ làm dưới biển nhiều ha đó rồi mình sẽ test sơ qua cái cái lâm châm luôn này để này khỏi phải nghi ngờ là mình chơi chip hay mình chơi châm rồi cái này ha đó hột thiết thì sang chính không thiết thì không phải không đây nói chung là sang chính cho anh em đó, sang chơi là phải sang chính như thế này anh em nha đó, không phải lo ngại được bất cứ một vấn đề gì trên đó bộ dạ. này muốn về gà bầu tôm mình sẽ test vài cây rồi bộ gà bầu tôm xong là mình sẽ test được đây là nay cá gà cho anh em nhé ừ. nói chung là cái đầu tiên bắt lại dở cái đầu tiên đó ra hai tôm anh em nhé hai tôm một con cá hai tôm một con cá thì nó vẫn con tôm như này ha <laughs> hai tôm cá vẫn có tôm này thì với lại các anh em cần lên 70 65 80 100 phần trăm là tùy em muốn lựa chọn ha muốn như thế nào mình làm theo ý muốn của này đó thì nói chung lắc lắc bình thường anh em nhé không cần phải là ừ, ém hột hay như ha tại vì tỷ lệ của nó lên là gà bò tôm mà ha đó. tỷ lệ của nó lên thì anh em cứ canh một hai cây thì anh em đánh một hai cây gì anh em đánh đó. còn nếu mà như anh em đánh trúng rồi thì anh em muốn xin tải cho mình ha ừ. gà tôm anh em không gà tôm này có anh em nhé gà tàu này ok đó, có hai con lắc bình thường phát hiện tay dở nha đó, cái này không gà tôm tiếp đó, nó vẫn là ra gà tôm đúng không anh em hộp vẫn phải đi đều anh em nha ừ, đây là hộp giấy cho nên nó kêu rất to rồi nên làm sốt làm đồ thì nó nhỏ mút đó nè đó là kêu nhẹ hơn đó có con bầu nhưng không có con gà không có con tôm nó ra con cua cá bầu nhảy liền anh em thấy không nhảy hàng tôm bị mất liền ha không phải đi đều anh em nhé cái con hột mà nó chết một mặt đó. thì đôi khi người ta tranh người ta đánh ha nói chung nhiều người nó biết thì nó sẽ biết còn nhiều người nào nó chơi thì nói chung nó, nó chưa va chạm tới thì nói chung nó sẽ chưa biết anh em tôm cá các anh em thấy nhảy không đó, nó ra một con tôm ha nó ra con cá con này đó. tiếp tục hai con bầu một gà đúng không ăn đủ luôn hai gói một chảo đó rồi mình lắc một cây này thôi mình sẽ thử là bộ hộp à, nai cá gà cho anh em nha đó. thì mỗi bộ hộp nó khác nhau dở này hai con cá một con bầu đó. vẫn nhảy nhưng vẫn còn là một bầu các anh em thấy không hộp thì không tan tích Đấy. rồi cái bộ hộp này là mai mình sẽ gửi cho khách tại vì khách nó là hai bộ mình làm luôn để cho anh em ờ, chứng nhận cho anh em ha làm cho khách chuẩn như thế này thì gửi người ta sẽ đánh được chơi được còn nếu như mà làm ờ, nó không có đúng thì nói chung ờ, thì đôi khi khách nó chơi thì người ta bỏ đồng tiền ra mua anh em cho nên mình làm ăn mình giữ uy tín lắm cho nên anh em nào mà làm ăn bên mình rồi thì anh em sẽ hiểu đó. còn mình làm đây thì cho anh em để anh em biết hơn về cái bộ hồn này cũng về nai cá gà nai cá gà nên nha đây đầu tiên thì cái đó mình dỡ nha nai có gà này hai gà một nai ha hai gà một nai có này tiếp này rồi mình lắp một cái lắp một cái dỡ đây nai gà cá nai gà cá có đủ anh em nha đó nai cá gà nó ra là có đủ ba con luôn có đủ ba con cho anh em luôn ra một con gà nhưng mà nó nhảy con ờ, nai anh em không nó đâm vuông cá về lại con gà ờ, hột nó phải nhảy như thế đó mới chơi được anh em nha nếu còn nó chết một mặt chết không chơi nào chơi được và tùy anh em thôi sòng sới anh em tự tạo ra thì anh em vẫn có thể chơi được bất kể cái gì anh em vẫn có thể chơi được mà chơi không hai cá một nai ha có con nai nhảy còn nhảy hai cá đó. anh em không có con gà hai cá đúng không có đủ này mình làm xong ăn được đúng không này quan trọng là không có tan tích không có gì ở trong đó bao cho anh em xé hộp vô tư đó bàn này ok chưa chuẩn không Tay không ăn thì thôi giờ này đó hộp đi đều ha bàn này nó, nó bay mất rồi nè không đó là hai bầu của tôm không chết đó, không chết mặt không chết gì hết cho nè không đó, rồi cái cuối anh em nha đó hai gà muỗng cua đúng không thì nó là nai cá gà mà nó ra đều mặt cho anh em này đúng không anh em mình đưa tờ giấy nai cá gà này đó để anh em có thể tiếp nhận được ha đấy một hộp này cũng vậy thôi mình thử qua đi trăm đường vô tư nói chung mình làm cho khách xong mình phải làm cho anh em video coi nữa đó để cho khách nó coi luôn ha đó, phải là mình làm xong mình gửi là xong rồi nè đó, mình phải test qua mình thử qua mình cảm thấy được thì khách nó mới chơi được anh em nên nhớ nha đấy thời gian nào mà không tin tưởng nữa thì lần sau mình sẽ không dán tem anh em nhớ lần sau mình sẽ ghi lên cái này và mình để bộ giấy như thế này ha đó, lắc lắc xong mình sẽ xé hộp cho anh em ha đó ví dụ như cái này là mình làm à, về mặt bầu đây nè nè lắc cây hai cây lên nè lắc cây hai cây anh em thấy không có bầu lên nè đó uy tín không đó, mình ghi ra để chứng nhận để chứ mình đôi khi mình dán tem anh em với người là là là mình chơi có đồ nó đúng không nè sắp hai bàn tay bình thường đúng không các em nhìn rõ này ha đúng không hai hai con bầu luôn này ha đó là có nghĩa là khi mình dán tem thì bộ hột này sẽ nó sẽ là về bầu nhiều đó uy tín là nằm chỗ đó đó nè nó không cái này không có con bầu nữa nè thôi ok dừng lại thì video xong mình sẽ xé bộ hộp này ra trực tiếp cho anh em xem luôn nha đấy thì ngoài ra bên cơ sở mình chiêu công tóc ha tài xỉu nữa này đó, tài xỉu máy đánh bài hay là bài đổ công ty nói chung tất tần tật cho anh em anh em xem nhớ đăng ký kênh à, và anh em mua hàng liên hệ qua số điện thoại mình để trên màn hình nha đó, hai số điện thoại mình để trên màn hình Hãy chúc anh em cái năm 2022 này chiến thắng rực rỡ ha thành công ngoài ra cung cấp tất cả các loại tem ha tem bầu cua hãy bầu cua không tan như là chiếc báo rung bốn mặt sáu mặt nói chung là các anh em cứ liên hệ qua số điện thoại cần gì mình sẽ tư vấn cho anh em anh em chưa hiểu cái gì mình sẽ tư vấn cho anh em để anh em chơi làm sao cho nó hiệu quả ha nhất của năm 2022 này chào anh em